Đó chính là sự kiện limit ờ, đầu tiên này. MEX sẽ limit calo trong khu vực đánh giá làm để chia sẻ giải thưởng lên tới 1.000 đồng token mới của sàn MEX ha. Ok, thì ở đây sẽ có thời gian giao dịch của cặp ờ, calo trên UST nha là vào 13 giờ ngày 27 tháng 5 2022 theo giờ Việt Nam này ở đây sẽ có lưu ý nhá giá có thể dao động lớn các dự án được liệt kê trong khu vực đánh giá vui lòng thận trọng và lưu ý những rủi ro tiềm ẩn khi hủy niêm yết này Ok, anh em sẽ tiến hành nạp calo và có cơ hội chia sẻ phun thưởng lên tới 1.000 đồng token mới của nha. Thời gian diễn ra sự kiện sẽ từ 9h30 ngày 27 tháng 5 cho đến 23 giờ ngày 29 tháng 5 theo giờ Việt Nam ha. Trong thời gian diễn ra hoạt động, người dùng nạp calo với số tiền nạp đồng không dưới 100 calo có thể chia sẻ tổng giải thưởng 400x tương với số tiền nạp đồng Người dùng nạp calo với số tiền nạp đồng không dưới 500 calo có thể chia sẻ tổng giải thưởng 600x tương ứng với số tiền nạp đồng ha. Ở đây sẽ có thông tin dự án này. Tên dự án là calo, website chính thức này. Cũng như tổng cung tối đa là 500 triệu đồng bức từng calo nha. Ở đây sẽ có địa chỉ hợp đồng F20 này, cũng như kênh Twitter của dự án, rồi kênh Telegram của dự án ha. Tiếp nữa là white paper này. Tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu cho anh em tóm tắt dự án nha calo Metaverse này là ứng dụng phong cách sống chuyển động dựa trên blockchain với các yếu tố game phi. Người dùng có thể thêm thu nhập thông qua các hoạt động vận động như đi bộ, chạy, tập luyện này, kiểu giống như là Mu Tour này các bạn. Ok, ở đây sẽ có ghi chú nhá sẽ có 5 ghi chú này, bây giờ cảnh báo rủi ro này. Rồi kế tiếp là các kênh social mạng xã hội của sàn Mac và Double ha. Ok, tiếp theo thì để có thể tham gia sự kiện đó ấy, thì em sẽ tiến hành điền vào một form nha. Thì link form cũng như đường link sự kiện ấy, mình sẽ để dưới phần mô tả nội dung của video nha thì em có thể đọc này để chúc mừng Max sẽ niêm yết đồng top từng calo cho khu vực đánh giá chia sẻ sự kiện để có cơ hội nhận lên tới là 1.000 U luôn anh em nha Ok thì ở đây anh em sẽ tiến hành à, điền Max UID này thì chỉ ở thêm ý, em nào chưa có tài khoản Max thì à, mình sẽ để đường link đăng ký ở dưới phần mô tả nội dung của video nha sau khi em đăng ký qua link đó thì em sẽ được giảm ngay 10% phí dịch nha thì đối với sàn Max anh em có thể đăng ký bằng à, số điện thoại này hoặc là email cũng được nha ví dụ đây mình đăng ký bằng email thì em sẽ tiến hành nhập email vào này sau đó tạo mật khẩu đăng nhập kiếm nữa ở mục uh, xác nhận mật khẩu thì em sẽ tiến hành nhập lại mật khẩu đăng nhập một lần nữa ha rồi sau đó em sẽ nhấn vào nhận ngay thì sẽ có một mã xác minh được gửi về email hoặc số điện thoại em đăng ký em tiến hành nhập vào đây nha rồi kiếm nữa ở mục à, mã mời mã thiệu thì em giữ nguyên cho mình nha sau đó em nhớ tích chọn vào tôi đã đọc và đồng ý với các thỏa thuận người dùng và chính sách bảo mật này cuối cùng nhấn vào nút đăng ký này để tiến hành tạo một bản make hoàn toàn miễn phí 100% nha Ok thì sau khi đăng ký đồ thành công rồi thì em tiến hành đăng nhập nhìn đường nha. Sau đó anh em sẽ nhấn biểu tượng này này, kế tiếp chọn mục uh, trung tâm cá nhân cho mình nha. Thì đây chính là UID web của mình này, mình sẽ hành sao chép nha. Rồi sau đó mình sẽ dán vào đây này. Kế nữa mục uh, username Telegram, tức là tên người dùng Telegram ấy, thì em sẽ tiến hành nhập vào tên người dùng Telegram vào nha. Ví dụ tên người dùng Telegram của mình là a cộng xe này. Sau đó mục uh, link chia sẻ bài viết ở Facebook, uh, Telegram hoặc Twitter thì em sẽ tiến hành nhập được link đó vào nha. Ok thì đây là bài tweet của sự kiện này chúng ta sẽ hành thả tim nha Sau chúng ta sẽ chọn code tweet này Rồi có thể tag một số người bạn của bạn vào đây nha Mình tag uh, Hoàng Giang Crypto này Rồi Hoàng Giang uh, MO Ok Rồi Hoàng Giang Online Sau anh em kéo xuống này để vào tweet nha Kế tiếp chọn mục profile này Sau đó chọn uh, tweet and reply này kế tiếp nhấn vào khoảng trống này nhá sau chép đường link này sau đó dán vào đây ha cuối cùng em nhấn vào nút gửi này để anh tham gia sự kiện nha Ok, lúc này sẽ thông báo là câu trả lời của bạn đã được ghi nhận. Như vậy mình đã tham gia sự kiện Make Name biết uh, đồng tốc token calo thành công rồi nha. Ok, cái nữa thì mình sẽ chia sẻ giới thiệu cho anh em thêm những thông tin về dự án calo này nha. Thì uh, website chính thức của dự án là calo.run này đó thì em có thể quan sát thấy nhá thì đây sẽ có rất nhiều các mục như uh, gameplay này rồi FT system của nhà là roadmap team và document em thể truy cập vào web để tìm thêm nha Tiếp nữa là dự án này cũng đã có app ở trên cửa hàng Google Play hay chính là CF Play đối với các máy sử dụng hệ điều hành Android và cũng đã có trên cửa hàng App Store đối với các máy sử dụng hệ điều hành iOS của iPhone nha. Ok thì bây giờ mình sẽ tiến tải app luôn và trải nghiệm test thử luôn để em có thể quan sát dễ dùng nha. Ok thì đây chính là giao diện trang chủ của app Calo này nha để có thể ờ, đăng nhập được vào app ấy, thì em sẽ tiến hành đăng ký tạo một tài khoản bằng email của anh em nha. thì ờ, cách đăng ký thì cực kỳ đơn giản luôn ok thì ở đây sẽ có bốn mục này là mu này cũng như là bet này hay là challenger cũng như là market nha mục mu thì em có thể quan sát thấy này là đây sẽ hiện lên những đôi giày mà chúng ta đã mua nha. đó cũng như là thu nhập của anh em này do earning này tiếp nữa là mục bet tức là mục túi đồ của anh em đấy thì đây sẽ có slicker tức là giày này rồi stone này cũng là bề đam tức là huy chương này ok tiếp theo là mình sẽ chia sẻ review cho em mục challenger này tức là thử thách này thì hiện tại thì à, mục này cũng chưa có gì nhá ok cuối cùng là mục à, market này tức là mục chợ thị trường thì chúng ta có thể mua bán slicker này cũng như stone và medan nha đó thì đây sẽ có các đôi giày như walker này, tức là đi bộ này rồi jogger này đó anh em để quan sát đây nhá runner này để chạy này ok và giá các đôi giày anh em thấy quan sát thấy này là 245 feet này rồi 200 feet này Ok, mình thấy giá thấp nhất của một đôi sẽ là 190 feet nha Là đôi uh, walker này, tức là đôi đi bộ này Đó, thì ở đây sẽ có mã các đôi giày nha Cũng là level này, level 9 này, level 7 này Để mua thì em sẽ nhấn vào buy nha Sau đó thì em sẽ nhấn vào confirm để xác nhận mua này Rồi, thì lúc này sẽ một giao diện như này Tiếp theo thì em sẽ nhấn vào transfer nha hiện tại mình chưa có calo cũng như chưa có fit nên mình chưa thể mua được nha ok ở đây có một wallet này tự ví này thì mình sẽ tiến tạo một ví mới này cũng như là có thể nhập ví vào nha Ok thì như vậy là Hoàng Giang Crypto đã chia sẻ giới thiệu cho anh em sự kiện Make Nimitz đồng token Calo để có thể à, chia sẻ thu thưởng lên tới 1.000 đồng token mới luôn nha.